Trong mọi phi vụ, con mồi nào điểm yếu càng lớn Em có thấy con gà nào mà sách có tôi hiểu cả tỷ bạc không? Nếu như có ý định cưa cẩm tôi á, thì nên bỏ đi Tôi không thích phi công Thì đó là con mồi càng ngon Trước khi lừa đảo, mày phải hiểu một thứ Ấn tượng ban đầu Anh biết tiếng Trung không? Tại vì em bị yếu tiếng Trung á Yếu tiếng Trung Là trúng tiếng yêu á Bộ não sẽ hình thành ấn tượng chỉ trong 1 phần 10 giây yeah. Trong vòng 60 giây tiếp theo, não sẽ đưa ra phản đoán Mày là ai? Anh là ai vậy? Tôi là bảo vệ Đúng là đội trưởng đội bảo vệ Vị trí trực của anh ở đâu? Sân thượng Sân thượng làm gì qua trên đó mà trực? Bởi vậy buồn quá tôi mới xuống đây Mày muốn vô nhóm hả? Cũng được Trả lại cái bốp cho mọi người đi anh đủ Sao? Tìm được điểm yếu chưa? Ham rẻ, chợ búa Mấu chốt ở đây là họ thiếu kinh nghiệm du lịch Chào mừng mọi người đến với Safari Trước mặt mọi người là bộ tộc Hubabi Còn tồn tại duy nhất trong khu rừng này Hiện nay họ đã sống bằng nghề săn bắt và hái lượm Không có hôn với ai để nó rắn gì Mọi người làm ơn thả tim cho sáu nhà thôi, tắm thổ chân này nghe chưa Tết này nhớ mua giấy coi phim nữa. Sáu cảm ơn, I love you bạc bạc Thứ sáu tuần trước đứa nào massage cho mày Là em Hương, làm rất tốt Còn mày ai làm? Thằng Hùng Dâu Má, nó bị thối mồm